Để thiết lập trang giấy in, chúng ta sẽ vào menu File và chọn là Page Setup để thiết lập trang giấy. Khi đó hộp thoại Page Setup hiện ra, thẻ Page chọn Portrait để dùng giấy nằm đứng và Landscape để giấy nằm ngang. machine là dùng để canh lề trên, lề dưới. Header, footer dùng tạo header, footer. Sau khi đã thiết lập xong, chúng ta sẽ nút OK. Để xem trước khi in, chúng ta sẽ vào menu File và click chọn vào biểu tượng là Ring Review cho lít chuột để xem hoặc để phóng to các vùng. Để thoát ra ngoài chúng ta click vào nút Close để quay lại chế độ màn hình bình thường. Để thực hiện thao tác in, chúng ta vào menu File cho chọn Rin. Khi đó hộp thoại Rin sẽ hiện ra. Nếu mấy bạn kết nối với nhiều máy in thì bạn sẽ sổ xuống chọn Rinter, chọn máy in cần in ra. Trong vùng Payvent dùng để chọn vùng để in và trong vùng Copy là chọn số bản để in. Sau khi đã thiết lập xong các thông số này, chúng ta sẽ click OK để bắt đầu in.